À, tôi sẽ đóng mắt lại và test những tính năng của bếp để các bạn xem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 lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi mà sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay nó còn ít các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh tức là nó còn nhiều và nó yếu nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin hay là các bạn có thể chú ý vào cái đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin yếu các bạn nên cắm sạc vào bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn một cái đầu dây chờ sạc cho các bạn này. đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét đây. để cho các bạn có thể sử dụng kèm với bếp nếu mà bếp chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện đây chúng ta cắm vào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 bếp này á, nó là dòng bếp mặt men cơ bản không có chức năng không có tích hợp những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có tích hợp những chức năng tiện ích hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp á, thì chúng ta có thể mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này giá là 80 ngàn một cái đấy ổ cắm hẹn giờ này đây 80 nghìn một cái để sử dụng mới rất là đơn giản thôi các bạn chỉ việc lấy cái ổ cắm hẹn giờ này cắm vào bếp rồi ờ, cắm vào cái cục sạc chúng ta đã cắm vào bếp đó, và cắm vào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 đây là pin zin theo bếp từ bên nhật về một cặp pin như thế này nếu mà các bạn sử dụng cái bếp này được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng các bạn cũng có thể mua những loại pin này về nhà để sử dụng kèm với những thiết bị gia dụng ở nhà giá bán là 50.000 một cặp pin như thế này ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp á, ngọn lửa các bạn không có được xanh đẹp như thế này mà nó bị đỏ ngọn ngọn có thể là do nhiều lý do có thể là do cái bình ga chúng ta đang sử dụng sắp hết á các bạn kiểm tra lại cái bình ga chúng ta còn không